Hi, thân thương chào cả nhà, Vinci đây. Nào, đến với chủ đề ngày hôm nay nha. Tại sao đã tích cực lại còn độc hại? Why? Why? Cái gì làm nhiều quá thì tốt cũng thành xấu. Ăn là tốt, mà ăn nhiều thì tốt cũng thành xấu lạm dụng suy nghĩ tích cực mọi lúc mọi nơi nó sẽ để lại hậu quả tổn thương về tâm lý tích cực độc hại toxic positivity xuất hiện khi bạn quá tập trung theo đuổi những suy nghĩ tích cực hành động tích cực mà bỏ quên mặt tiêu cực đang tồn tại trong thực tế chúng ta đang là một nạn nhân của lối tư duy tích cực quá đẻ luôn vùi dập những cảm xúc lo lắng buồn bã, đau khổ. Chúng ta đang bị nhồi nhét những tư tưởng. Hãy vui lên, hãy tích cực lên. Hãy quẳng gánh lo đi. mày mà suy nghĩ tiêu cực nhá, tao không chơi với mày đâu nhá. Chúng ta cho rằng nếu cho bản thân mình có cái suy nghĩ tiêu cực đó là yếu đuối chúng ta cố gắng phớt lờ đi và không chú ý tới coi suy nghĩ tích cực là một quyền lực để thay đổi cuộc sống của chúng ta tôi cũng từng cố gắng đeo một chiếc mặt nạ để tỏ ra cuộc sống của mình rất tuyệt vời và khó khăn không thể ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi xung quanh tôi luôn có những bài đăng vui vẻ tích cực với cuộc sống và có những lời động viên tích cực. Có thể bạn cho rằng đó là những điều tuyệt vời nhưng trên thực tế thì không. Nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Nó chỉ làm cho chúng ta áp lực che giấu đi cảm xúc thật của mình và không giải quyết được vấn đề có thể khiến cho bạn căng thẳng, lo âu, thậm chí là trầm cảm. Một cuộc khảo sát kéo dài hơn 10 năm từ các nhà nghiên cứu tại Stanford họ quan sát được rằng những người cố gắng chối bỏ những cảm xúc tiêu cực của mình khi căng thẳng có những biểu hiện trầm cảm hơn. Một nghiên cứu khác ở Úc vào năm 2012, người ta cho thấy những người cố gắng tỏ ra tích cực vì người khác thì có trạng thái buồn bã thường xuyên và trầm cảm nhiều hơn. Dấu hiệu bạn đang tích cực độc hại, cố gắng che giấu hay phủ nhận đi cảm xúc của bản thân. Cố gắng vượt qua cảm xúc tiêu cực bằng cách đè nén và loại bỏ. What? Cảm thấy tội lỗi vì có cảm xúc tiêu cực. Luôn nói với người khác, bạn ơi, đau khổ của bạn chưa là gì so với người khác đâu xấu hổ hay trừng phạt người khác vì họ tỏ ra thất vọng, chối bỏ sự thật bằng câu nói đời là thế. Vậy phải làm gì để giải quyết vấn đề tiêu cực? Đầu tiên chúng ta phải chấp nhận cái cảm xúc buồn chán, thất vọng như là một sự thật hiển nhiên. Nhưng không có đồng nghĩa chúng ta sẽ sống mãi trong cái cảm xúc như thế. Giải tỏa cái cảm xúc của mình bằng cách có thể viết ra hoặc có thể khóc nghe có vẻ yếu đuối nhưng nó cũng có hiệu quả đấy hoặc bạn có thể chia sẻ với một ai đó nhớ là người mà bạn tin tưởng nhưng không phải là người tích cực độc hại nhé nếu những cách đó mà không hiệu quả thì hãy đến gặp chuyên gia về tâm lý họ sẽ giúp bạn nhưng chỉ tốn tiền một chút thôi nhá. Oh my god! Wow! Khi ai gặp khó khăn về tâm lý và mình muốn giúp họ thì phải làm sao? Đầu tiên là bạn phải lắng nghe và bên cạnh họ. Điều đó là quan trọng nhất trong giai đoạn này. Điều số 2, bạn hãy giúp đỡ họ khi bạn có thể. Đừng vội vàng đưa ra bất kỳ lời khuyên nào vì mọi lời khuyên lúc này đều trở nên vô nghĩa Tôi là Vinci, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ like, share và subscribe nha!